Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, cũng là ngày dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường xuống nước ta kết hợp với hội tụ gió trên cao, vì thế từ đêm qua sang đến ngày hôm nay, mưa rông sẽ xuất hiện nhiều nơi, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, thậm chí là mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong cơn rông có khả năng kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Mưa và khí lạnh sẽ khiến cho nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm đi đáng kể. Ở khu vực vùng núi phía Bắc nhiệt độ giảm xuống còn từ 22 đến 23 độ, trời chuyển lạnh. Trong khi đó với khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ là từ 24 đến 26 độ, trời mát. Sang ngày 30 tháng 4 mưa giảm, trời nhiều mây. Dự báo từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5, miền Bắc chuyển nắng. Quá trình tăng cường xuống của khối không khí lạnh cũng khiến mưa rông lan xuống cả khu vực Bắc Trung Bộ trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 Cục bộ có nơi mưa to trên 80mm trong 24 giờ. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm mạnh, còn từ 26 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ phổ biến từ 28 đến 31 độ. Từ ngày mùng 1 tháng 5 thời tiết chuyển tốt dần lên. Trong khi đó, khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận không chịu tác động của khối không khí lạnh nên trong những ngày tới vẫn có nắng, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 34 độ. Từ ngày 4 tháng 5, dự báo miền Trung sẽ bắt đầu bước vào một đợt nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi đạt trên 40 độ. Thời tiết ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay vẫn còn nắng từ sớm và nhiệt độ ngày cao. Ở Tây Nguyên dự báo nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Còn với khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó ở miền Tây nhiệt độ phổ biến là từ 33 đến 36 độ. Đến chiều tối cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông cũng có khả năng kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý.